anh lúc trước nếu mai này gặp nhau anh muốn thấy nụ cười muốn thấy một người anh đã yêu cần anh cùng bàn tay